ok ha à, xin chào mọi người thì, à, hôm nay à, chúng ta sẽ quay trở lại với à, The Topic của Canada Garden Bảo Lâm à, hôm nay ngày 7 à, tháng 5 năm 2021 thì hiện tại à, The Topic à, Garden Bảo Lâm à, đã bàn giao những căn nhà đầu tiên cho khách hàng Đây, à, theo tôi à, đi một vòng xung quanh à, The Topic Canada Garden Bảo Lâm để à, chúng ta cùng quan sát và thấy được cái à, tiến độ

bàn giao tiểu ờ, cảnh trong nó ờ, trồng ờ, hoa này trồng cỏ này rồi có thêm những cái bưởi cái quýt này là mình có thể có là ăn được luôn rồi làm thêm con đường vào đây là những căn nhà mà đã hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng căn nhà đã bàn giao nên là chúng ta không vào được bên trong à, bây giờ đi ờ, tham quan căn nhà tiếp theo nhé căn nhà này thì cũng đã làm hoàn thiện được 90% em thứ hai này thì tăng được khoản tiền để chuẩn bị bán giá cho khách hàng em chỉ cần gần em chỉ đến nói nó lớn lớn lên xíu tại công nhân à, đang à, gấp rút thi công để à, hoàn thiện và bàn giao căn nhà tiến độ thi công thì được khẩn chưa? kiến thì ờ, trong tháng 7 thì sẽ bàn giao hết tất cả các căn nhà ở đây cho khách hàng thì có 95 căn nhà tất cả căn nhà này thì đã hoàn thiện được ờ, khoảng ờ, gần 50% căn nhà này thì đã hoàn thiện được hơn 90% sau khi hoàn thiện căn nhà thì chúng ta sẽ làm kiểu cảnh sân vườn ở bên ngoài này đây là căn ờ, nhà số 38 căn gốc hai mặt đường nằm ngay tại trung tâm dự án thì hiện tại ờ, làm vườn ở đây đang làm tiểu cảnh để ờ, bàn giao cho khách hàng thì trước đây là khu vườn của căn nhà ở đây sẽ có một cái tròn được trong căn nhà chúng ta để chúng ta qua căn nhà đã hoàn thiện ở đây dạ dạ chú ạ lâu quá chú ha lâu quá chưa đây là một căn nhà đã hoàn thiện được khoảng ờ, ờ, chín mươi phần trăm phòng ờ, toilet chung chung cho cả gia đình này nên là thằng bé thằng bé tư chúng tôi sẽ lắp một cái cái đẹp ở chỗ này nè đi vào trung tâm này luôn đây là bao lẹt ở ờ, bên trong cái nhà vệ sinh bên trong ờ, phòng ngủ của gia chủ đây có một cái cửa Ờ, phòng giặt ở đây thì chúng ta sẽ đặt ờ, máy giặt ngay này ờ, vị trí này rồi ở đây còn cái cửa sổ mở ra nó thoáng phòng giặt còn đây là cửa lấy sáng nhôm ship 3 và kính cường 8 ly thì chất lượng toàn bộ căn nhà đều lắp một hệ thống cửa nhôm và kính cường 8 ly trong hôm nay có một hàng ngày được từ khâu khả năng đấy em quay ra xung quanh này để cho mọi người biết là xây dựng à, mười mấy căn nhà cùng một lúc vì uh, sắp đến cái thời hạn bàn giao nhà cho khách hàng nên là tôi đang uh, cực kỳ khẩn trương để thi công Đó. thì uh, đây là ta đang cập nhật tiến độ công ờ, tại The Tropical Gana Garden ờ, tại thời điểm là ngày 7 tháng 5 năm 2021 thì ờ, trong thời gian tới thì tôi sẽ gửi đến cho mọi người những cái video cập nhật hạt rừng Việt Nam nếu mà quý khách hàng có nhu cầu mua một cái căn nhà để nghỉ dưỡng tại The Tropical Gana Garden Bảo Lâm thì hãy liên hệ cho tôi qua số điện thoại 0908 700 462 và tôi cũng Zalo qua tuần này. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.